Trong tình cảnh các quan chức và các chuyên gia y tế của Trung Quốc ước tính, tỷ lệ nhiễm COVID-19 có thể đã vượt quá 50% ở các tỉnh và thành phố lớn của nước này và lên tới 80% ở thủ đô Bắc Kinh, thì chế độ cai trị tại đại lục còn phải đón chào năm mới trong chật vật đêm chuyển giao sang năm mới, ngày 31 tháng 12 năm 2022, nhiều người đã đột phá hàng rào cảnh sát đến tập trung quanh tượng Tôn Trung Sơn tại quảng trường Tân Nhai Khẩu ở Nam Kinh để dâng hoa và thả bóng bay. Cảnh tượng chống lại nhà chức trách này cũng không hẹn mà gặp diễn ra ở một số nơi khác. Tình cảnh này làm liên tưởng tới phong trào giấy trắng tại Trung Quốc gần đây chống lại chính sách Zero Covid. Cảnh tượng ở quảng trường Tân Nhai Khẩu với hàng chục ngàn người dân nhấn chìm cảnh sát của Đảng Cộng sản Trung Quốc cho thấy khao khát sâu xa của người dân Trung Quốc cần tự do và dân chủ. Bên cạnh đó, các nhà chức trách trên thế giới đang tạo nên làn sóng nói không với việc Trung Quốc mở cửa du lịch trở lại bởi lo ngại một lần nữa đại dịch sẽ quay về thời kỳ khủng khiếp cao trào năm 2020. Nhiều người tin rằng tất cả những điều tồi tệ và hỗn loạn đang xảy ra tại Trung Quốc đại lục nên được coi là một thảm họa chính trị, không phải chỉ là một thảm họa y tế. Trước những thách thức to lớn này, liệu hệ thống chính trị hiện vốn đã quá mục ruỗng và đầy rối ren của Trung Quốc có thể duy trì được nếu không có những cải cách lớn hay không? Trung Quốc hiện nay, tỷ lệ lây nhiễm vượt quá 50% sau khi đột ngột hủy bỏ chính sách Zero Covid, Đảng Cộng sản Trung Quốc đang chật vật để đối phó với một đợt bùng phát Covid-19 bùng nổ, thậm chí có phần dữ dội hơn cả năm 2020. Thật khó để biết chính xác số ca nhiễm hay tử vong do Covid ở Trung Quốc. Các số liệu thống kê chính thức thường bị che giấu trong bối cảnh công chúng ngày càng nghi ngờ về độ tin cậy của những số liệu này. Tuần trước, Ủy ban Y tế Quốc gia của Trung Quốc đã ngừng công bố các ca nhiễm và tử vong do Covid mỗi ngày khi không có số liệu COVID đáng tin cậy. Các nhà khoa học bên ngoài đã chuyển sang dữ liệu khu vực, vốn đưa ra con số cao hơn đáng kể so với số ca nhiễm và tử vong trên toàn quốc mà cơ quan y tế trung ương ghi lại, để đánh giá tác động đối với nền kinh tế toàn cầu và y tế thế giới. Dựa trên các kết quả khảo sát, một số tỉnh và thành phố mới đây ước tính hơn một nửa số cư dân của họ đã nhiễm bệnh. Từ tỉnh cực Bắc Hắc Long Giang đến tỉnh cực Nam Hải Nam, hàng chục tỉnh và thành phố lớn trên toàn quốc đã chuyển sang khảo sát trực tuyến để đánh giá quy mô của đợt bùng phát này sau khi chính quyền bãi bỏ yêu cầu xét nghiệm hàng loạt và cho phép người dân báo cáo kết quả xét nghiệm kháng nguyên tại nhà một cách tự nguyện. Một nghiên cứu ở Hải Nam cho thấy tỷ lệ nhiễm COVID trên hòn đảo nhiệt đới này đã vượt quá 50%. Với dân số đảo này là 10 triệu người thì số người nhiễm bệnh có thể đã lên tới 5 triệu. Tỷ lệ lây nhiễm bệnh ở tỉnh Tứ Xuyên, vùng Tây Nam với dân số hơn 84 triệu người là hơn 63%. Các nhà chức trách cho biết trong một tuyên bố vào hôm 26 tháng 12 rằng tỷ lệ thực tế phải cao hơn nhiều do gần 30% trong số 158.000 người được hỏi có biểu hiện sốt, ho hoặc các triệu chứng COVID-19 khác đã không thực hiện xét nghiệm kháng nguyên hoặc PCR. Con số đó trùng khớp với một bản ghi nhớ bị dò dỉ từ một cuộc họp nội bộ của các quan chức y tế hàng đầu của đất nước. Theo những ghi chú bị dò dỉ được một số hãng thông tấn xác nhận, một nửa dân số ở Tứ Xuyên cũng như Bắc Kinh đã có kết quả xét nghiệm dương tính trong 20 ngày đầu tiên của tháng 12 đợt lây nhiễm này vẫn chưa đạt đỉnh ở nhiều khu vực. Ông Ngô Tôn Hữu, nhà dịch tễ học hàng đầu của Trung Quốc, cho biết trong cuộc họp báo vào ngày 29 tháng 12 rằng đợt bùng phát ở Bắc Kinh Thiên Tân và thành đô của Tứ Xuyên có thể đã lên tới đỉnh điểm. Nhưng ông Ngô nói thêm rằng Thượng Hải và một số tỉnh ở miền Trung và miền Nam Trung Quốc vẫn đang chứng kiến các ca nhiễm COVID-19 gia tăng. Trương Văn Hồng, Giám đốc Trung tâm Bệnh truyền nhiễm quốc gia Trung Quốc, cho biết trong dịp Tết Nguyên đán sắp tới đây, tỷ lệ lây nhiễm toàn Trung Quốc có thể lên tới 80%. Điều này có nghĩa là hơn 1,1 tỷ người dân Trung Quốc sẽ bị nhiễm bệnh. Hệ thống y tế tang lễ quá tải, 10 người chôn trùng một hố. Các hệ thống y tế ở Trung Quốc cũng đang rất nhanh rơi vào tình trạng quá tải khi số ca nhiễm COVID-19 tăng đột ngột. Một bác sĩ dùng hóa danh Dương Vân nói với Epoch Times vào hôm 23 tháng 12 cho biết, hành lang bệnh viện quận Phòng Sơn của ông ở Bắc Kinh chật kín người bệnh, trong khi ngày càng có nhiều người xếp hàng bên ngoài để tìm cách điều trị. Ông mô tả, nhiều người nhiễm COVID đến nỗi hành lang bệnh viện chật cứng bệnh nhân, ngoài trời rất lạnh và bệnh nhân đang đứng xếp hàng bên ngoài. Nhiều người trong số những người xếp hàng đang tìm kiếm sự trợ giúp vì họ không thể mua được thuốc men. Ông nói thêm, ngay cả những người đến bệnh viện cấp cứu bằng xe cấp cứu cũng không thể được điều trị ngay lập tức vì xe cứu thương cũng phải xếp hàng. Các y tá, bác sĩ cũng đều đang quá tải vì họ phải làm việc không ngừng nghỉ ngay cả khi họ và gia đình dương tính với Covid. Với tình trạng chen chúc nhau trong các bệnh viện, toàn thể y bác sĩ trong bệnh viện cũng đều bị nhiễm bệnh. Được biết, không chỉ bệnh viện quá tải mà các hệ thống tang lễ cũng ở trong tình cảnh tương tự với nhiều hàng dài người xếp hàng bên ngoài các lò hỏa táng. Nhà tang lễ Đông Giao Bắc Kinh đã đưa ra một thông báo khẩn cấp vào hôm 19 tháng 12 vừa qua, nghiêm cấm bất kỳ nhân viên nào nhận bất kỳ cuộc phỏng vấn nào từ báo chí và nghiêm cấm các cuộc thảo luận do dỉ dữ liệu và ảnh trên mạng xã hội. Vì số ca tử vong tăng vọt, nhiều nhà tang lễ đã gặp phải tình trạng thiếu nhân lực. Cổ viên Tân Hải Thượng Hải, một vùng ngoại ô ở Thượng Hải, đã kêu gọi các đảng viên và công vụ viên của Đảng Cộng sản Trung Quốc hỗ trợ công việc tiền tuyến của ba nhà tang lễ đang gặp khó khăn trong việc đáp ứng với nhu cầu hỏa táng tăng vọt. Các đảng viên cũng được yêu cầu hỗ trợ tiếp nhận và đưa tử thi đi bảo quản vì các nhà xác đều đã kín chỗ. Trong bối cảnh này, các nhà chức trách đã kiểm duyệt tin tức về COVID-19. Vào những ngày đầu năm mới, tại nhà tang lễ Hán Khẩu ở ngoại ô Vũ Hán, nhân viên tại lối vào được bảo vệ nghiêm ngặt của nhà tang lễ này đã từ chối trả lời các câu hỏi về khối lượng công việc của họ gần đây. Nhưng các nhà tang lễ ở các thành phố khác ở Trung Quốc, bao gồm cả Thành Đô và Bắc Kinh, cho biết họ bận rộn hơn bao giờ hết kể từ khi chính quyền đột ngột mở cửa trở lại hồi tháng trước mùng 1 Tết Dương lịch năm 2023, có rất nhiều người tổ chức lễ tang tập thể trên sông cho những người quá cố. Trong khi đó, tại các vùng nông thôn phía Bắc Trung Quốc, do số lượng người tử vong quá lớn, dân làng đã phải đào hố chôn tập thể. Một người đàn ông ở Thiên Tân nói, đây là một hố, cứ 10 người một hố như vậy. Ở các vùng nông thôn phía Bắc, ngay cả các nhà tang lễ ở một số thị trấn của quận cũng đang xếp hàng để chờ hỏa táng. Theo tốc độ hiện tại, với đất nước từ 1,3 đến 1,4 tỷ người thì chuyện 1 tỷ người bị nhiễm bệnh sẽ không phải là điều gì quá xa vời. Đứng trước sự mập mờ của chế độ Đảng Cộng sản Trung Quốc, ông Mike Ryan, giám đốc các trường hợp khẩn cấp của Tổ chức Y tế Thế giới, cho biết tại cuộc họp báo vào hôm 21 tháng 12 rằng Tôi tin rằng định nghĩa về ca tử vong do COVID-19 ở Trung Quốc là khá hẹp Ông nói thêm, những tiêu chí như vậy sẽ không thể đánh giá chân thực về số người tử vong thực sự liên quan đến COVID. Đây cũng chỉ là một trong những hình ảnh thu nhỏ của thảm cảnh ở Trung Quốc trong những ngày vừa qua. Từ các thành phố lớn nhỏ cho đến những vùng nông thôn hẻo lánh thì sự bi thương, ảm đạm là cái mà người ta nhìn thấy khi cơn sóng thần của dịch bệnh quét qua. Biển người nuốt chừng hàng rào cảnh sát Bên cạnh sức nóng của dịch bệnh, người dân Trung Quốc đang tiếp tục thiêu đốt chế độ bằng thái độ không khoan nhượng. Vào ngày 1 tháng 1 năm 2023, một cư dân mạng trên Twitter đã đăng lại đoạn video kèm lời kể và bình luận rằng chuyện ở quảng trường Tân Nhai Khẩu tại Nam Kinh – Ban đầu, cảnh sát đã chặn đám đông không cho mọi người tiến vào khu trung tâm tại bức tượng Tôn Trung Sơn, nhưng đám đông xông vào vượt qua phong tỏa ngăn chặn của cảnh sát để tiến lên dâng hoa, cuối cùng biển người nuốt chửng cảnh sát. Kể từ cách mạng giấy trắng, nhiều nơi tại Trung Quốc đã có nhiều hiện tượng không tuân thủ các quy định của nhà cầm quyền. Đó là biểu hiện của sự suy yếu quyền lực của Đảng Cộng sản Trung Quốc sau khi phong trào giấy trắng bùng phát tại Trung Quốc vào cuối năm 2022. Lần này lại chứng kiến cảnh hàng chục ngàn người nhấn chìm cảnh sát Đảng Cộng sản Trung Quốc. Bức tranh không khỏi khơi dậy những liên tưởng rằng người dân Trung Quốc đã tích tụ đến điểm giới hạn tinh thần chịu đựng để sẵn sàng chung lòng nổi dậy lật đổ chế độ Đảng Cộng sản Trung Quốc. Một người khác cho biết trong một tweet, có đêm giao thừa chính trị ở Nam Kinh khi người dân đổ xô đến tượng của tiên sinh Tôn Trung Sơn. Trung Hoa dân quốc là niềm khao khát của người dân Trung Quốc. Đây là vấn đề hiển nhiên. Dối trá không thể che đậy sự thật được lâu và tẩy não làm ngu dân cũng vậy. Không có cách nào để ngăn chặn được ý dân. Cũng trong đêm giao thừa năm mới này, nhiều nơi khác bao gồm Thạch Gia Trang, Vũ Hán, Hợp Phì, đông đảo người dân đã tự phát tập trung tại trung tâm thành phố thả bóng bay đón giao thừa. Có cư dân mạng đã để lại chia sẻ thích thú rằng, tình cảnh tương đồng tại hiện trường này hoàn toàn là trùng hợp ngẫu nhiên. Thế giới đã thức tỉnh Kể từ khi đại dịch bùng phát, chế độ này đã ngày càng bị chỉ trích vì che đậy thông tin liên quan đến COVID-19 nhằm hạ thấp những tin tức mà họ cho là có hại cho hình ảnh của mình. Trong bối cảnh bùng phát dịch bệnh hiện nay, việc thiếu dữ liệu minh bạch đã khiến cộng đồng quốc tế lo ngại, đặc biệt là về khả năng xuất hiện một biến thể mới và mạnh hơn từ Trung Quốc. Úc và Canada đã trở thành những quốc gia mới nhất yêu cầu du khách từ Trung Quốc cung cấp kết quả xét nghiệm âm tính với COVID-19 khi đến nơi. Hoa Kỳ, Anh, Pháp và Nam Hàn, cũng như một số quốc gia khác đều đã áp dụng các biện pháp tương tự. Bộ Ngoại giao của Maroc cho biết nước này sẽ áp đặt lệnh cấm nhập cảnh đối với những người đến từ Trung Quốc. Tờ Thời báo Hoàn Cầu, một tờ báo khổ nhỏ của nhà nước Trung Quốc, đã chỉ trích việc ngày càng có nhiều chính phủ ngoại quốc áp dụng cách xét nghiệm COVID đối với khách du lịch từ Trung Quốc, gọi những hạn chế như vậy là phân biệt đối xử. Những yêu cầu nhập cảnh mới đối với những người đến từ Trung Quốc được đưa ra khi nhà cầm quyền nước này tuyên bố hồi tuần trước rằng họ sẽ mở cửa lại biên giới từ ngày 8 tháng 1. Bộ trưởng Y tế Úc Mark Butler cho biết rằng, tôi muốn nhấn mạnh rằng chính phủ hoan nghênh việc nối lại du lịch giữa Úc và Trung Quốc. Tôi cũng muốn nhấn mạnh rằng đây là một biện pháp tạm thời, phản ánh tình trạng thiếu thông tin toàn diện về tình hình ở Trung Quốc hiện nay. đại dịch Trung Quốc là một thảm họa chính trị. Kính thưa quý vị, từ người dân Trung Quốc cho đến thế giới đều đã hết ngây thơ trước chế độ cai trị tại đại lục. Cả đại lục và thế giới từng là nạn nhân của Covid-19, nhưng thời thế đã thay đổi. Giờ đây, người Trung Quốc có thể nắm được nhiều thông tin hơn và Bắc Kinh không thể coi binh lính là nạn nhân như sự giả dối trong vụ thảm sát Thiên An Môn vào năm 1989. Chính phủ Trung Quốc đã sử dụng đợt bùng phát đại dịch để tuyên truyền. Họ muốn người nước ngoài thấy rằng mặc dù các quốc gia trên toàn thế giới đang bị bệnh nhưng Trung Quốc thì không tuyên truyền ngụ ý rằng chính phủ Trung Quốc vượt trội hơn nhiều trong việc chăm sóc phúc lợi cho người dân. Thế nhưng nhiều người Trung Quốc không mấy tin tưởng vào chính quyền và vaccine sản xuất trong nước. Trong lúc nước sôi lửa bỏng, phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh còn như rót thêm dầu vào lửa khi lên tiếng tuyên truyền rằng chính phủ Trung Quốc đã đặt người dân và cuộc sống của họ lên hàng đầu và cố gắng hết sức để đảm bảo sức khỏe và sự an toàn của người dân trong 3 năm qua. Tuyên bố này ngay lập tức đã gây ra tranh cãi giữa các nhà phê bình. Về số người chết vì đại dịch COVID-19, đối mặt với sự thật và bằng chứng được đông đảo người dân đăng tải, chính phủ Trung Quốc vẫn khẳng định hầu như không có ai chết kể từ khi bắt đầu làn sóng dịch mới. Những bức những bức bách từ thực tại kể từ khi áp dụng những biện pháp zero covid hà khắc cứng nhắc cho đến khi đột ngột dỡ bỏ không có kế hoạch đã khiến lòng dần phẫn nộ. Các cuộc biểu tình đã nổ ra không phải bởi vì họ bị kích động bởi bất kỳ thế lực thù địch nào, mà do chính chế độ bấy lâu nay họ vẫn tôn sùng và một mực bảo vệ. Nhìn vào thực tế hiện nay, kể từ khi đợt bùng phát dịch bệnh mới được công bố, một số lượng lớn đảng viên và quan chức thuộc bộ máy Đảng Cộng sản Trung Quốc đã qua đời. Các nhân viên trong hệ thống công an cũng lần lượt bị nhiễm virus. Nhiều người không biết phải lý giải về điều này như thế nào. Chưa có khi nào mà số lượng đảng viên Trung Quốc lại qua đời nhiều dồn dập như vậy. Kính thưa quý vị, có một câu ngạn ngữ cổ trong cơ thể có chính khí thì tà ác bên ngoài sẽ không thể xâm nhập nhiều người ngày nay đã nhìn thấy rõ bản chất xấu xa tàn ác của Đảng Cộng sản Trung Quốc mà lên tiếng khuyên bảo con người hãy từ bỏ Đảng Cộng sản Trung Quốc từ gốc rễ. Ông Lý Nguyên Hoa, một nhà sử học sinh sống tại Úc, đã nói với Seaport Times vào ngày 22 tháng 12 rằng Đảng Cộng sản Trung Quốc là một thứ tả ác, bại hoại và tồi tệ. Nếu đồng tình với nó và tin vào nó thì nhất định sẽ gây hại cho chính mình. Nếu bạn tin vào nó, điều đó có nghĩa là trong cơ thể bạn có chứa năng lượng tiêu cực và vật chất xấu khi bạn bị virus tấn công, tiêu cực lại thêm tiêu cực. Rất nhiều quan chức cấp cao, viện sĩ và những người trong giới khoa học công nghệ của Đảng Cộng sản Trung Quốc lần lượt qua đời vì họ không từ bỏ Đảng Cộng sản Trung Quốc hoặc họ không biết rằng việc tin vào Đảng Cộng sản Trung Quốc sẽ gây hại cho chính họ đã từng có bao quốc gia tin vào Trung Quốc, nhưng nhìn lại những kết cục mà họ phải nhận vào thời điểm năm 2020 thê thảm ra sao thì chúng ta cũng đã thấy rõ. Cho nên tới lần này, đối mặt với thảm họa lần này đang manh nhà trở lại, con người nên phải hành xử ra sao, đó quả thực là lựa chọn vô cùng quan trọng của mỗi sinh mệnh, dân tộc và quốc gia. Duyên Vãn Cổ hy vọng rằng quý vị sẽ luôn được bình an và khỏe mạnh mỗi ngày.